Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Tà Nung thành phố Đà Lạt, diện tích 2,87 ha, thực tế gần 4,4 ha, sổ riêng có 500 m2 thổ cư. Đường đất ô tô, chờ làm cơ sở hạ tầng, cách khu du lịch rừng Marca 500m, cách trục chính Nguyễn Đình Quân 8 km, view cao thoáng, giá 4,5 tỷ đồng. Đất Nguyễn Hữu Cầu phường 12, diện tích 116m2, 5 x 23,3m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách chợ Thái Phiên 700m, khu dân cư, view thoáng, giá 1,48 tỷ đồng. Đất Đa Phú phường 7, diện tích 77m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, View đồi đa phú cao thoáng, đất bằng phẳng, giá 550 triệu đồng. Đất đa phú phường 7, diện tích 580m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trung tâm 4km, thế đất bằng phẳng. View đồi núi, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 4,8 tỷ đồng.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 八八八